khởi động Rhino mở file choose.jdm kéo Rhino sang bên trái của màn hình khởi động Grasshop bằng cách gõ Grasshop trong dòng lệnh của Rhino và đặt Grasshop vào phía bên phải của màn hình mở file the choose gh từ Grasshop thị toàn bộ các shop để xem code. Code Grasshop này bao gồm một chuỗi các dàn đơn giản đọc theo một bề mặt nhất định. Các code cơ bản được định nghĩa với một đầu được nối với các đoạn ở bên dưới. Chúng được chia thành các đoạn, các điểm được lọc và nối với nhau để tạo thành các dòng bên. Dàn đơn này là nửa thứ hai của thuật toán trong Grasshop. Chọn tất cả các phần tử được đánh dấu màu màu xanh lá cây ở bên dưới và bật nó lên để xem. Để bật hoặc tắt các mã code nhấn phím Space. Sau đó chọn biểu tượng cái đầu với con mắt bị bịt, ví dụ bạn bật tắt đối tượng. hiển thị khung hình top trong Rhino. Các thanh rằng được đặt dọc theo bề mặt và chia nó thành các đoạn song song. Điều hướng đến chế độ Send Control trong Grasshop. Chọn các thành phần và thấy các đường nét của thanh rằng trên được đánh dấu bằng Rhino. Điều hướng đến chế độ xem Beam trong Grasshop. Chọn các thành phần xem các đường cong hợp với thanh rằng dưới điều hướng đến sẽ xem column trong grasshop và xem cách các phần tử trong grasshop kết nối với các phần tử trong Ajax. Các đường cong song song với các thanh dầm trên và dưới đã được đưa vào các thanh dầm trong Ajax. Và nếu các bạn chọn các thành phần của đoạn thẳng trong góc nhìn này, bạn có thể thấy các khối của grasshop. Chúng được xác định bởi cột trong Ajax. Các phần tử đường thẳng trong Grasshop sử dụng các điểm bắt đầu và kết thúc giống như sử dụng của cột. Mở Archicad bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trên màn hình. Chọn tùy chọn Grasshop Connection từ Design. Design Extra Menu sẽ hiển thị hộp thoại Grasshop click vào nút Start Connection để khởi động Grasshop, Archicad Liver Connection Mô hình sản xuất xuất hiện trong cửa sổ 3D của Archicad. Một bảng thống kê, một column. Khi mô hình được đồng bộ hóa trong Archicad, chúng ta sẽ nhận được các thông tin trong bảng thống kê. Mô hình Archicad cũng được cập nhật liên tục từ mô hình của Rhino. Tập tin hướng dẫn của Rhino chứa hai bề mặt khác nhau trong Rhino cái thì đơn giản một cái khác thì phức tạp hơn đến hoạt tính linh hoạt của thuật toán chúng ta sẽ quay lại phần đầu của, của thuật toán để quyết định rằng chúng tôi muốn áp dụng hệ thống khung phẳng này lên các bề mặt khác nhau hiển thị không nhìn surface trong grasshop hít trượt phải vào các đối tượng surface và chọn set new surface sau đó pick vào điểm thứ hai giống như cái khăn trải bàn này Khi thuật toán chứa thông tin về mặt mới, các khung dàn hình học ngay lập tức sẽ thích ứng với các tiêu chí thiết kế mới. Mô hình IGCAD cũng thừa hưởng các bạn tiện ích này. Chúng ta có thể thay đổi khoảng cách giữa các nút bằng cách di chuyển thanh trượt đến bất kỳ điểm nào trong suốt quá trình thiết kế và không nhìn con tôi trong grassroot và thay đổi thành trượt điểm số 11 Mô hình của Archicad cũng sẽ phản ánh các thay đổi ngay lập tức Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi